Các em học sinh thân mến, để tiếp tục chương trình ngữ văn 7 tập 2 bộ sách Cánh Diều, bài 10 hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em đọc hiểu văn bản Ghe xuồng Nam Bộ, sách giáo khoa từ trang 76 đến trang 79. Phần chuẩn bị, chúng ta xem lại phần kiến thức ngữ văn để vận dụng và đọc hiểu văn bản này. Khi đọc văn bản thông tin, các em cần chú ý văn bản triển khai thông tin theo cách nào, Bố cục của văn bản gồm mấy phần, nội dung chính của mỗi phần là gì, đối tượng nào được giới thiệu trong văn bản. Người viết chia đối tượng thành mấy loại, trong mỗi loại lớn có những loại nhỏ nào. Qua văn bản em hiểu thêm những gì về đối tượng được giới thiệu. Thế thì toàn bộ cái phần à, à dấu cộng ở trong phần chuẩn bị này chúng ta sẽ tìm hiểu ở trong nội dung bài lần lượt trả lời. Vì vậy mà trong phần chuẩn bị này cô sẽ không liệt kê ra nữa bởi vì à, lát nữa đi vào trả lời các câu hỏi à, trong phần đọc hiểu và phần trả lời cuối văn bản nó đều có hết. Đọc trước văn bản ghe xuồng Nam Bộ, tìm hiểu thêm về các phương tiện được nêu trong văn bản. Phần này trong phần tìm hiểu chúng ta cũng được à, đọc và được biết thêm. Em biết những phương tiện đi lại nào mang tính đặc trưng của người dân ở mỗi vùng miền trên đất nước ta trong số đó em thích phương tiện nào nhất? Vì sao? Câu này chúng ta sẽ dùng làm khởi động bài, vì vậy mà cô sẽ trả lời chúng ta. Những phương tiện đi lại mang tính đặc trưng của người dân ở mỗi vùng miền trên đất nước ta. Ở miền núi là đi bộ, đồng bằng và thành phố thì đi xe đạp, xe máy, xe ô tô. Vùng sông nước miền Tây thì đi ghe, xuồng, thuyền, bè. Và trong số đó em thích nhất là xe đạp vì nó vừa không gây ô nhiễm môi trường, lại vừa tốt cho việc luyện tập thể dục thể thao hàng ngày của con người. Và cô cũng chia sẻ luôn với chúng ta là à, khoảng 2 tháng gần đây thì đa phần là cô đi xe đạp đi đi nào. À, các bạn học sinh, các bạn cũng rất là cổ vũ cô. Các bạn nói rằng cô đi như thế này thì bảo vệ môi trường cô nhỉ. Nhưng thực ra cô thấy cô đi cũng khỏe nên rất là nhiều. Về đọc hiểu Chúng ta trả lời câu đầu tiên, phần 1, cho biết bài viết sẽ triển khai ý tưởng và thông tin theo cách nào? Chúng ta trả lời là phần 1 cho thấy bài viết sẽ triển khai ý tưởng và thông tin theo cách phân chia các đối tượng thành nhiều loại để giới thiệu và giải thích. Câu hỏi tiếp, trong phần 2 có mấy đối tượng được nhắc đến? Chúng ta trả lời, trong phần 2 có một đối tượng được nhắc đến là xuồng, trong đối tượng lớn này lại bao gồm các đối tượng nhỏ, bao gồm xuồng ba lá, xuồng năm lá, xuồng tam bản, xuồng vỏ gòn, xuồng độc mộc, xuồng máy, vân vân. Chú ý các cước chú Y và Y2 của văn bản. Chúng ta trả lời. Với Y1 thì à, tam bản Cước chú nghĩa là xuất xứ từ tiếng Hoa, Sam bản, người Pháp phiên âm thành Sampan, cước chú của tác giả văn bản. Cước chú Y2 là chài xuất xứ từ tiếng bóc chài của người Triều Châu, Trung Quốc. Bóc là nhiều, chài là tải. Ghe chài, loại ghe có sức tải lớn, cước chú của tác giả văn bản. Câu tiếp theo, phần 3 giới thiệu về loại phương tiện gì, chú ý các loại nhỏ trong đó. Chúng ta trả lời là phần 3 thì giới thiệu về loại phương tiện là ghe. Trong đối tượng lớn là ghe lại bao gồm những loại nhỏ hơn như ghe bầu, ghe lồng, ghe trải, ghe cào tôm, ghe ngo, ghe hầu, ghe câu Phú Quốc, ghe cửa Bà Rịa, ghe lưới rừng, Phước Hải. Câu tiếp theo, ở đoạn này người viết có triển khai thông tin theo cách phân loại không? Đương nhiên rồi có đúng không nhỉ? Câu trả lời ở đoạn này người viết có triển khai thông tin theo cách phân loại. Câu tiếp theo, nội dung chính của phần 4 là gì? Chúng ta trả lời là nội dung chính của phần 4 là giá trị của các loại ghe xuồng đối với kinh tế và văn hóa của người dân Nam Bộ. À, ở trong sách giáo khoa người ta đã chia rõ bố cục thành 4 đoạn rồi. Vì vậy mà chúng ta nên chia theo bố cục của sách giáo khoa là thành 4 đoạn nhé trong phần tài liệu tham khảo. Các tài liệu tham khảo được tác giả xếp theo thứ tự nào? Chúng ta thấy là chủ yếu là tác giả xếp theo thứ tự là à, từ tham khảo nhiều cho đến tham khảo ít. Các tài liệu tham khảo được tác giả sắp xếp theo thứ tự là từ tham khảo nhiều đến tham khảo ít. Bây giờ ta cùng trả lời các câu hỏi. Câu 1. Xác định bố cục của văn bản ghe xuồng Nam Bộ như nội dung chính của mỗi phần trong văn bản. Như cô vừa mới ờ, phân tích với các em là sách giáo khoa chia 4 đoạn, vì vậy mà chúng ta cũng sẽ chia bố cục theo như sách giáo khoa nhé. Đó là bố cục bài chia làm 4 phần. Phần 1 từ đầu đến chia thành nhiều loại, nội dung là sự đa dạng của các loại ghe xuồng ở Nam Bộ. Phần 2 là tiếp theo đến trong giới thương hồ. Nội dung là tác giả giới thiệu các loại xuồng và đặc điểm của từng loại. Phần 3 tiếp theo đến Bình Đại, Bến Tre Đóng. Nội dung là tác giả giới thiệu các loại ghe và đặc điểm của từng loại. Phần 4 là phần còn lại. Nội dung là giá trị của các loại ghe xuồng đối với kinh tế và văn hóa của người dân Nam Bộ. Câu 2. Mục đích của văn bản là gì? Các nội dung trình bày trong văn bản ghe xuồng Nam Bộ đã làm sáng tỏ mục đích ấy như thế nào? Chúng ta trả lời, mục đích của văn bản là giới thiệu về đặc điểm, giá trị của các loại ghe xuồng ở Nam Bộ. Các nội dung trình bày trong văn bản đã làm sáng tỏ mục đích ấy thông qua việc giới thiệu và phân loại các loại ghe xuồng từ khái quát đến cụ thể. Cô ba, người viết đã chọn cách nào để triển khai ý tưởng và thông tin trong văn bản? chỉ ra những biểu hiện cụ thể và hiệu quả của cách triển khai ấy. Chúng ta trả lời là để triển khai ý tưởng và thông tin trong văn bản, người viết đã chọn cách phân chia đối tượng thành các loại nhỏ để giới thiệu, giải thích đầy đủ. Biểu hiện cụ thể như sau. Trong phần 2, có một đối tượng được nhắc đến là xuồng, nhưng trong đối tượng lớn này lại bao gồm các đối tượng nhỏ như là xuồng ba lá, xuồng năm lá, xuồng tam bản xuồng vỏ gòn, xuồng độc mộc, xuồng máy. Phần 3 cũng giới thiệu về loại phương tiện là ghe và trong đối tượng lớn là ghe thì lại bao gồm những loại nhỏ hơn như ghe bầu, à, ghe lồng, ghe trải, ghe cào tôm, ghe ngo, ghe hầu, ghe câu Phú Quốc, ghe cửa Bà Rịa, ghe lưới rừng Phước Hải. Hiệu quả Cách triển khai như trên giúp người đọc dễ hiểu và dễ nhớ được những nội dung mà văn bản đề cập, mà cụ thể ở đây là các phương tiện ghe xuồng. Câu 4. Các cước chú, tam bản, trài và tài liệu tham khảo trong văn bản có mục đích gì? Em thấy có cần chú thích thêm những từ ngữ ký hiệu nào khác trong văn bản không? Chúng ta có thể trả lời là các cước chú như tam bản, trài và tài liệu tham khảo trong văn bản có mục đích giải nghĩa từ khó, làm rõ hơn các thông tin được trình bày trong văn bản. Theo em thì không cần phải cước chú thêm từ ngữ ký hiệu nào khác trong văn bản. Tuy nhiên thì đây chỉ là cái câu trả lời theo cảm tính chủ quan của cô thôi. Còn nếu như các em thấy cần phải có thêm cước chú từ ngữ nào thì các em uh, nêu đi, bởi vì đây là hỏi quan điểm của các em mà đúng không có từ nào các em không hiểu thì các em nghĩ là từ đó là phải thêm cước chú các em ghi vào câu 5 qua văn bản em có nhận xét gì về ghe xuồng nói riêng và các phương tiện đi lại ở Nam Bộ nói chung chúng ta trả lời là qua văn bản em thấy ghe xuồng cũng như các phương tiện đi lại ở Nam Bộ là vô cùng phong phú và đa dạng với kiểu loại và chức năng khác nhau Chúng vừa đem lại công dụng và giá trị cho đời sống hàng ngày, lại vừa góp phần làm nên văn hóa truyền thống nơi đây. Câu 6. Tìm hiểu thêm từ nhiều nguồn thông tin khác nhau để nêu một số nét thay đổi về phương tiện đi lại, vận chuyển hiện nay của à, vùng sông nước Nam Bộ. Hiện nay thì người dân Nam Bộ đã sử dụng thêm một số loại phương tiện vận chuyển hiện đại cho sinh hoạt và lao động như xe mô tô hoặc là xe gắn máy hoặc là xuồng gắn máy. Bây giờ sau khi đã trả lời xong các câu hỏi sách giáo khoa, chúng ta sẽ cùng đi vào phân tích à, theo cái bố cục của văn bản. Một là ghe xuồng ở Nam Bộ. Ghe xuồng thì biểu hiện là nhiều kiểu loại, nhiều tên gọi khác nhau. Tiêu chí phân loại là đặc điểm sản xuất, ở chức năng sử dụng và ở phương thức hoạt động. Từ đó, chúng ta nhận xét là sự đa dạng của các loại ghe xuồng ở Nam Bộ. Bài viết triển khai ý tưởng và thông tin theo cách thuyết minh, tác giả căn cứ vào các tiêu chí cụ thể để phân chia ghe xuồng Nam Bộ. Bây giờ ta sẽ cùng tìm hiểu à, phần 2 là xuồng ở Nam Bộ. Xuồng là thuyền nhỏ không có mái che, thường đi kèm theo thuyền lớn hoặc tàu thủy. Phân lại có à, loại thì có xuồng ba lá này, chiều dài trung bình 4 m, rộng 1 m, làm bằng 3 tấm ván gỗ dài ghép lại, dùng xào nạn và bơi chèo để đi lại. Xuồng tam bản giống như ghe câu nhưng lớn hơn có bốn bơi chèo dùng để chuyên chở nhẹ. Có loại thon dài lại thêm mui ống dáng đẹp. Số lượng tấm ván be không chỉ có 3 mà có thể đến 5, 7 hoặc 9 tấm. Xuồng vỏ gòn, kích thước nhỏ, kết cấu đơn giản, dàn đà, cong và ván be, kiểu dáng gọn nhẹ, chủ yếu để đi lại, chuyên chở, trao đổi, buôn bán. Xuồng độc mộc do người Khmer làm bằng cách trẻ dọc thân cây thốt nốt hết rỗng ruột hoặc mua xuồng độc mộc thân gỗ sao xến ở Campuchia và Lào. Xuồng máy gắn máy nổ và chân vịt như xuồng máy đuôi tôm là loại phương tiện rất cơ động, phổ biến ở vùng sông nước này, nhất là trong giới thương hồ. Ở đây ta thấy là nghệ thuật liệt kê, nội dung nhấn mạnh sự đa dạng của xuồng Nam Bộ. Bây giờ ta sẽ tìm hiểu tiếp về ghe Nam Bộ trong cái phần 3 theo nhiều bố cục nhé. Ghe dùng để vận chuyển hàng hóa thường là những chiếc ghe có kích thước lớn, sức trở nặng, đi được đường dài. Phân loại ghe bầu, đặc điểm là loại ghe lớn nhất, mũi và lái nhọn, bụng phình to, có tải trọng tương đối lớn, chạy buồm, từ 1 đến 3 buồm, lướt sóng tốt và đi nhanh, có nhiều chèo để đi sông và đi biển dài ngày, thường dùng đi đường biển. Ghe lồng, loại ghe lớn, đầu mũi dài, à, có mui che nắng, Lòng ghe được ngăn thành từng khoang nhỏ để chứa các loại hàng hóa khác nhau, dùng vận chuyển hàng hóa đi dọc bờ biển. Ghe chài có mui rất kiên cố, gồm nhiều mảnh gỗ ghép lại, có hai tầng. Ghe được chia làm hai phần, thường có cả chục người chèo. Dùng tàu kéo ghe chài, dùng cho người đi buôn bán xa, dài ngày, dùng chở lúa gạo, than củi, to và chở được nhiều nhất. ghe cào tôm. Đầu mũi lài và khá phẳng, có bánh lái, gặp bên hông, dáng nhỏ, thường dùng cào tôm vào ban đêm. Ghe ngo, loại ghe nhiều màu sắc của dân tộc Khmer, thường dùng trong bơi đua trong các lễ hội. Ghe làm bằng cây sao, dài 10 mét trở lên, không mui, ở đầu mũi chạm hình rồng, rắn, phụng, lân hoặc voi, sư tử, ó biển mỗi chiếc có thể chở từ 20 đến 40 tay chèo. Ghe hầu xa hơn ghe điệu, dành cho cai tổng, chi phủ, chi huyện. Ban đêm ghe thắp sáng để báo hiệu cho biết là ghe của quan. Ngoài ra ở mỗi địa phương cũng có những loại ghe phù hợp với điều kiện sông nước và nhu cầu sản xuất đi lại trong vùng. Ghe câu Phú Quốc, ghe cửa Bà Rịa, ghe lưới rừng Phước Hải. Nghệ thuật liệt kê miêu tả nội dung giới thiệu về ghe, triển khai thông tin theo cách phân loại. Các cước chú tam bản trải trong văn bản có mục đích giải thích cho từ ngữ trong văn bản có thể chưa rõ cho người đọc. Tài liệu tham khảo có mục đích khẳng định các nội dung trong văn bản được tác giả nghiên cứu, tìm hiểu cặn kẽ, đồng thời giúp độc giả có thể tìm đọc các tài liệu đó để mở rộng thêm kiến thức. Chọn cách thuyết minh, giới thiệu để triển khai ý tưởng và thông tin trong văn bản giới thiệu cho người đọc hình dung được hình dáng, cách chế tạo các loại ghe xuồng, thuyết minh về công dụng và sự hiệu quả của từng loại ghe xuồng đối với đời sống của nhân dân vùng Nam Bộ. Giá trị của ghe xuồng Nam Bộ ở trong phần 4 là công dụng được người dân lao động sáng tạo bằng trí óc thông minh là công cụ được người dân lao động sáng tạo bằng trí óc thông minh là công cụ có công dụng lớn đối với đời sống của bà con nhân dân mang theo giá trị văn hóa của vùng miền. Về tổng kết, nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ giản dị, miêu tả đặc sắc đối tượng, liệt kê nhấn mạnh sự phong phú và đa dạng của đối tượng. Nội dung là cung cấp tri thức về phương tiện giao thông đặc trưng của vùng Nam Bộ giao thông nhé. Qua đó ca ngợi giá trị của ghe xuồng trong cuộc sống của người dân vùng sông nước Nam Bộ. Những điều rút ra từ tác phẩm về cách lựa chọn đối tượng khi thông tin